chào quý vị và các bạn đã đến với điện máy Cường Linh Vâng, hôm nay chúng tôi đem đến cho sản, sản phẩm các bạn là máy phun thuốc Honda WGR4025 được nhập khẩu nguyên chiếc tại Thái Lan đây đây là bên ngoài của thùng ngoài bên thùng thì có những tem như là tem chính hãng Thái Lan này đấy nhập khẩu này Máy WJR ờ, 4025 có tốc độ full là 8,7 lít một phút Nó sử dụng động cơ Honda GX35 Hàng Thái Lan chính hãng Dung tích xi lanh của nó là 35,8cc Công suất của nó là 1,3 HP nhé Tôi mở thùng ờ, máy cho các bạn xem Đây đây ờ, là các đầu nối này sẽ có một quyển à, sách hướng dẫn sử dụng này đây là thẻ bảo hành của Honda bảo hành 12 tháng Còn theo đây là một kiện à, lắp mở này cái lục lăng và một cái chồng Vâng, đây là nhân vật chính chúng ta Máy phun thuốc WGR4025 Sử dụng động cơ Honda 4 thì Động cơ Honda gạch 35 Đấy. Trên ờ, thân trên thân máy của động cơ có dập nổi này Gạch 35 này Đấy tất cả chi tiết của máy được ờ, thiết kế rất đẹp chắc chắn van ờ, tắt bật máy dễ dàng tiện máy phun thuốc ờ, Honda với với GR 4025 chất lượng của máy hoạt động rất mạnh mẽ mang lại công suất cao năng suất cao cho người dùng Đấy. Đấy là tổng thể của máy máy được nhập khẩu nguyên chiếc tại Thái Lan đấy được uh, sản xuất tại Thái Lan theo công nghệ của Nhật Bản máy sử dụng động cơ Honda GX35 này 4 thì này đấy động cơ thì được ờ, khởi động bằng ờ, giật nổ dây giật đây là nắp bình xăng của nó còn bên này là nhớt Đấy. dung tích của bình nhiên liệu của nó là 0,63 lít còn uh, dung tích uh, chứa bình uh, với bình chứa thuốc là 25 lít trọng lượng của máy tổng thể là 12,5 kg nhé máy nhìn rất chắc chắn có một ờ, đây là phần ờ, để đeo vào lưng này thiết kế bằng xốp êm ái để ờ, giúp cho trong quá trình mình sử dụng đeo lưng nó không bị đau lưng còn đây là các phụ kiện kèm theo của máy này bao gồm à, một dây nối dây nối mềm và các à, test full khúc nối tay tay nối dài các bạn có nhu cầu mua máy phun thuốc Honda WR 4025 sử dụng động cơ GX35 hàng Thái Lan chính hãng vui lòng liên hệ à, điện máy Cường Linh theo ờ, website chúng tôi để dưới một phần mô tả hoặc là qua số điện thoại dưới góc màn hình 0339 039 968 nhấn đăng ký kênh để ờ, theo dõi ờ, những video tiếp theo cảm ơn quý vị và các bạn Mm-hmm. <laughs>